Xin chào quý vị và các bạn ở với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng ta sẽ có một sản phẩm đây là máy nồi nấu đậu này đấy thì nồi nấu đậu như trên video các bạn đang xem là loại 100 à, lít thì ngoài ra nó có các loại 60 lít 50 lít tùy vào à, nhu cầu của của mình thôi tùy vào nhu cầu khách hàng đấy thì là toàn bộ máy sẽ làm bằng inox này đấy còn cái nắp ở trên nó làm bằng à, inox còn đây toàn bộ máy chân máy này thân máy các thứ này đấy, tôi sẽ quay xung quanh máy các bạn xem nó là một inox sáng bóng rất là đẹp dễ vệ sinh máy sẽ ờ, sử dụng điện một pha hoặc ba pha tùy vào nhu cầu của nhà mình có điện một pha điện ba pha thì yêu cầu ờ, kỹ thuật chúng tôi sẽ lắp đặt như thế đấy thì ờ, sau đây tôi sẽ quay chi tiết sản phẩm này ở ngoài sẽ có những đường ống khác nhau Đấy, lát tôi sẽ à, tư vấn cụ thể từng chi tiết một Đấy. Thì trước máy này sẽ có cái đồng hồ này luôn Đấy. đây là đồng hồ đo nhiệt độ này Đấy, hiển thị nhiệt độ bên trong Đấy. còn ở đây đây là vòi xả này Đấy, vòi xả nước đậu ở trong này Đấy, nó lớn như này chắc chắn luôn thì ờ, những ờ, khớp nối này chúng tôi ờ, có thêm những loại băng tan như này để chắc chắn những khớp nối chúng ta không bị dò dỉ nước ra ngoài đấy. ngoài ra ở dưới đây có một vòi xả nước này đấy vòi xả này nó sẽ chức chức năng của nó là xả nước phần xung quanh cái thành lồng này đấy lồng nó có ba lớp hai lớp inox và một lớp cách nhiệt ở giữa đấy chúng ta sẽ bơm nước vào ở giữa này hoặc là trên đây là cái nắp của nó này đấy, mở ra đây là cái vòi sục khí đấy nó sẽ đảm bảo chúng ta khi đậu chúng ta đổ trong này nó không bị uh, ờ, động không bị khê đấy khi khí nó sẽ sục liên tục vào đấy nó xem như là một chức năng đảo cái nguyên liệu nước đậu của mình đấy nồi sẽ nấu được uh, nồi thể tích của nồi là 100 lít thì trung bình chúng ta sẽ nấu được tầm thì trung bình chúng ta sẽ nấu được tầm độ 80 lít 80 đến 85 lít thôi đấy nồi như này thể tích nó 100 lít Đấy, những khớp nối đều làm bằng đồng này Đấy, để đảm bảo chắc chắn là độ bền của nó này Đấy, các khớp đều có băng tan để đảm bảo kín hơi không bị rời ra ngoài Đấy, đường ống này nó là chuyên để sụp khí này Đấy. đây là để chúng ta sụp khí bên trong đây cho bạn nhìn cái thành của lồng này nó là dài dặn này đây nó làm inox 304 đấy. còn ở sau này là phần điện này đấy, nó sẽ là ở đây chúng ta chúng tôi có khách yêu cầu lắp điện một pha 220V nó lắp sẵn đây còn ngoài ra chúng tôi có thể lắp điện 3 pha tùy vào nhu cầu của các bạn này các chân máy làm bằng uh, inox inox vôn như này đấy nó chắc chắn luôn Đấy, ba chân trọi ra thì uh, nó ờ, chạy điện uh, có ba cầu dao này tùy vào cái nhu cầu của mình nó muốn sôi nhanh thì mình bật cả ba cầu dao lên Đấy, còn lúc nào nó sôi rồi chúng ta chỉ cần giữ ấm hoặc là điện chúng ta ở nhà chúng ta yếu chỉ cần bật hai cái hoặc là một cái thì tất nhiên là khi một đến hai cái nó sẽ lâu hơn so với ba cái Đấy. Còn đây là điện chúng ta đổ sẵn đây để chúng ta bắt trực tiếp nguồn điện gia đình của mình này đấy ba cầu dao này chúng ta sẽ bắn một tường để cố định lại còn nồi ra để à, một chỗ thôi đấy. thì ở trước máy thì à, ngoài những à, ống xạ này, <laughs> đồng hồ này thì bên này đấy, bên này là những chi tiết khác như là đây là cái van an toàn này đấy mà khi chúng ta ở hơi ở bên trong nó quá nhiều thì nó đây là van an toàn nó sẽ bắn ra ngoài đấy để tránh trường hợp nó bí bên trong nó sẽ dẫn đường nổ đấy đây là van an toàn còn đây là cái vòi này là để chúng ta bơm nước vào thành lọc đấy để nồi này nó kiểu dạng như nồi uh, cách thủy đấy thì nó sẽ nóng ở xung quanh và nó tiếp nhiệt vào trong nguyên liệu của mình thì đây là cái vòi để chúng ta bơm nước vào này còn cái đường ống này nó chúng ta căn chỉnh cái độ đầy của nước cũng như là uh, căn chỉnh cái phần nước bên trong uh, để dùng lâu ngày nó sẽ bị ố vàng thay màu chúng ta sẽ nhìn vào cái đường ống này để thay nước đấy khi thay nước ra đơn giản chúng ta chỉ cần xả cái ống đường ống dưới này đấy thì nước ở xung quanh thành lồng nó chảy ra xả ra hết thì chúng ta phải bơm nước trực tiếp lại thôi đấy, bơm lại chỗ này dùng thời gian lâu dài nó xả ra bơm lại cũng như là trong trong lồng thì chúng ta nấu đậu xong thì chúng ta sẽ xả van này đấy xả van này chảy ra đấy cách sử dụng rất là đơn giản thôi ba chân được uh, liên kết với nhau thanh nhỏ này đấy để nó kết rằng lại cái ba cái thanh thanh chân được chọi ra rất chắc chắn luôn đấy. đảm bảo là khi chúng ta sử dụng không bị uh, rung máy không bị rượu bị nó canh canh máy lên đấy. chi tiết uh, sản phẩm nồi nấu đậu này đấy, thì uh, đây là nồi 100 lít thì ngoài ra có các dung tích khác nhau thì tùy vào nhu cầu các bạn uh, sử dụng thôi đấy thì chúng ta làm ít thì này cần đặt nồi khoảng tầm 50 60 lít còn nhiều còn là nhiều hơn đặt lớn hơn thôi đấy. còn còn vấn đề mà sử dụng máy rất là đơn giản thế như tôi vừa nói đấy đây đầu nạp này đây đầu ra đấy thế thôi cần chúng lưu ý vấn đề đấy còn ví dụ như chúng ta sử dụng nồi này để mà sục hơi những những cái nguyên liệu khác hạn chúng ta đổ nước vào thì chúng ta có thể bắt phò trực tiếp vào đây để nó sục hơi ra ngoài đấy thì đấy là đơn giản những cái gọn những cái khớp nó chúng tôi đều bỏ băng tan để đảm bảo chắc chắn luôn không dò gì ra ngoài để trong quá trình sử dụng cũng như là nó bền máy hơn đấy thì toàn bộ máy nó qua tới hết dày dặn chắc chắn đấy. thì các bạn có nhu cầu muốn mua nồi nấu đậu hoặc là những ờ, phụ kiện tùng máy móc để sử dụng trong ờ, việc ờ, kinh doanh cũng như sản xuất đậu thì vui lòng liên hệ à, điện máy Cường Linh địa chỉ số số à, nhà 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại dưới góc trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết những phương thức vận chuyển cũng như là những cách à, thanh toán thì các các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều